Nhật thì biết là Paloma thì bếp có model là ICN30B đây là nội thất bên trong của bếp thì tiếp theo là tôi sẽ đóng nắp bếp lại để cho các bạn xem ngoại thất ở bên ngoài của bếp cũng như là tôi sẽ test tất cả tính năng của bếp cho các bạn được xem đây là ngoại thất ở bên ngoài của bếp những cái lỗ lớn phía sau đây và ở bên dưới bếp á, thì nhân viên bên cửa hàng chúng tôi sẽ bọc lưới để che chắn lại để phòng chống như trường hợp là chuột nó sẽ vào bên trong và cắn phá điểm chúng ta thì bếp này nó được xuất xưởng vào tháng 1 ờ, năm 2015 đây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 tính năng tiếp theo mà tôi sẽ thử cho các bạn xem á là tính năng khóa ga khi mà nước cạn nồi ở đây tôi sẽ sử dụng là hai miếng sắt để mà thay thế cho hai đĩa nồi thì ở điều kiện bình thường quay cảm biến này nó sẽ chịu được nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga thì cái độ nhiệt độ yêu cầu ở bên dưới cái nồi chúng ta là nó phải đạt mức là trên 300 độ thì bếp nó mới tự động khóa ra lại nên là nếu mà các bạn muốn sử dụng tính năng này tại nhà các bạn á, thì các bạn nên lựa chọn những loại nồi mà nó có cái đáy dày thôi nếu mà các bạn sử dụng những loại nồi đáy mỏng á thì ờ, nó sẽ rất là dễ tản nhiệt và khi mà có gió thổi ngang qua thì nó sẽ làm nguội đáy nồi đi thì nhiệt độ chỉ có thể dao động một cái mức từ 200 cho đến hai rưỡi thôi thì bếp nó sẽ không thể nào mà khóa ra được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 các bạn sẽ ghim trực tiếp vào tấm hẹn giờ tiếp theo ghim ổ điện đây ống nút tròn thời gian ở đây thì khi mà các bạn sử dụng cái hẹn giờ các bạn lưu ý là chúng ta sẽ để học pin này trống đây các bạn phải lấy pin ra bên ngoài hết thì nếu như mà các bạn sử dụng cái hẹn giờ á, mà vẫn pin quan cho học pin khi mà hết thời gian cho nấu cắm này á thì bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì là nó vẫn còn cái nguồn điện trực tiếp vào bên trong bếp đây sẽ cắm lại cho các bạn xem đây thì ờ, các bạn lưu ý á, khi mà các bạn sử dụng sử dụng cái hàng giờ này á, thì học học pin này nó phải để trống nếu mà các bạn vẫn cái pin bên trong á, thì khi hết thời gian cho cắm này bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì là nó vẫn còn cái nguồn điện trực tiếp vào bên trong bếp